Bạn đang muốn ăn bánh tipo Nhưng bạn không biết cách mở Bạn gõ nó ra Cũng không được Bạn nhìn Xong bạn nghe nó Rồi giật Cũng cũng ra Và bạn bực mình định đấm nó Nhưng cũng không được Đừng lo Tôi sẽ hướng dẫn bạn Đầu tiên Bạn cầm lên Bạn xé cái nắp nó ra Dùng hai ngón tay Cầm cái bánh ra Xé Chiếc vỏ ra Lấy cái bên trong Cho vào mồm Nhai nhom nhom nhom nhom nhom Và nó chửng nhưng mà đã thành công rồi ok